bí mật dưới lớp các sa mạc Taklamakan. Vì sao không thể khai thác nước ngầm ở đây? Taklamakan là sa mạc rộng lớn thuộc vùng Tân Cương Trung Quốc và vùng đất này được mệnh danh là nơi có đi mà không có về vì sự khắc nghiệt của nó. Nhưng bạn có tin rằng nơi đây đã từng là một vùng đất trù phú với nhiều dấu tích của sự sống còn sót lại? Đặc biệt, sa mạc này còn có lượng nước ngầm rất lớn nhưng con người lại không thể khai thác. Vì sao lại thế? Một, truyền thuyết về sự hình thành của sa mạc Taklamakan. Theo một truyền thuyết từ lâu đời, vùng lòng chảo Tarim rất khắc nghiệt khiến các tộc người ở đây phải chật vật để sinh sống. Và một ngày đẹp trời, một vị thần đã đi ngang qua đây, chứng kiến cảnh dân làng phải vất vả để đổi lấy sự sống. Ông đã có ý tốt giúp đỡ họ. Vị thần này đã quyết định trao tặng hai bảo bối là chiếc rìu bằng vàng và chiếc chìa khóa cũng bằng vàng cho cư dân ở đây. Vị thần này đã trao chiếc rìu bằng vàng cho người Cáp Tác Khắc, còn gọi là tộc người Cà Sắc. Nhờ đó, họ đã dùng công cụ này để xẻ đôi dãy núi Artai, dẫn nước từ đỉnh núi xuống tưới cho đồng ruộng. Nhờ vậy mà tộc người này thu hoạch được nhiều lương thực hơn, không còn chịu cảnh đói kém nữa. Bảo bối còn lại, vị thần định trao nó cho người Duy Ngô Nhĩ, tộc người Ui Hua, để họ có thể mở được kho báu tại vùng lòng chảo Tarim Tuy nhiên, con gái út của vị thần này đã vô tình làm mất chiếc chìa khóa bằng vàng. Việc này đã khiến vị thần rất tức giận nên đã giam cô vào vùng lòng chảo Tarim. Chẳng những bị giam giữ, cô con gái còn phải chịu sự cực khổ suốt đời từ thời tiết khắc nghiệt của vùng đất này. Từ đó cái tên sa mạc Taklamakan cũng ra đời với ý nghĩa là ra đi không trở lại. 2. Giải đáp lý do sa mạc Taklamakan là nơi có đi không có về. Sa mạc Taklamakan có diện tích là 270.000 km vuông, lòng chảo Tarim dài 1.000 km và rộng khoảng 400 km. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc, có vị trí tiếp giáp với dãy Côn Lôn ở phía nam, Ba Mít và Thiên Sơn ở phía tây và bắc. Taklamakan là sa mạc lạnh, có nhiệt độ rất thấp và đỉnh điểm có lúc nơi đây chỉ còn âm 20 độ C. Gần đây nhất là mùa đông năm 2008, Nơi đây bị che phủ bởi lớp tuyết dày đến 4cm trong 10 ngày. Taklamakan còn có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, khi ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C, còn ban đêm xuống tới âm độ. Được biết sa mạc này thực chất là một thung lũng với lượng nước đổ về từ nhiều nơi là rất lớn, chủ yếu là từ dãy Santian và Côn Lôn. Các nhà nghiên cứu cho biết đã phát hiện thấy một lượng lớn khí CO2 biến mất xung quanh thung lũng Tarim của sa mạc. Điều này chứng tỏ có một đại dương ngầm khổng lồ dưới Taklamakan, trữ lượng nước dự báo rất lớn. Ngoài ra, các chuyên gia cũng tìm ra sa mạc Taklamakan còn là bể chứa khí CO2 rất lớn, ước tính đến 220 tỷ kg mỗi năm. Bề mặt của sa mạc không hề có nước tự nhiên, nên những ai muốn thám hiểm vùng đất này sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khi thiếu nước uống. Với diện tích rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt và không hề có nước uống thì rõ ràng nếu lỡ đi lạc vào khu vực này, bạn sẽ khó lòng tìm được đường sống. Chưa kể tại khu vực này còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm từ các loài động vật bí ẩn dưới lớp các sa mạc khiến vùng đất này càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên, sa mạc Taklamakan lại là con đường quan trọng trong việc trao đổi hàng hóa Á-Âu. Do đó, để có thể thông thương và không phải bước vào vùng sa mạc nguy hiểm này, các thương gia đã vạch ra hai con đường nhỏ gọi là con đường tơ lụa. Cả hai đường đều men theo vành đai của Taklamakan và những ốc đảo dọc đường. Có thể thấy từ xưa, con người đã rất e dè và không đặt chân vào vùng sa mạc không có lối về này. 3. Nhiều nghiên cứu cho thấy sa mạc Taklamakan từng có dấu tích người sống. Mặc dù hiện tại sa mạc Taklamakan là vùng đất chết, nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm ra sự sống xuất hiện tại vùng đất này vào 2.500 năm trước đây. Thật bất ngờ khi những cổ vật thu thập được đều thể hiện Taklamakan trước đây là vùng đất trù phú, có rất nhiều người sinh sống và canh tác. 3.1 Những tàn tích về phương quốc Lâu Lan Năm 1896, Sven Hedin, nhà thám hiểm người Thụy Điển đã phát hiện ra một điều gây ngạc nhiên tại thị trấn ốc đảo Dan Dan Oilist – ở vùng trung tâm của sa mạc Taklamakan. Phát hiện này đã bác bỏ ý kiến trước đó của Trương Vũ Trung, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Tân Cương. Trương Vũ Trung đã nói, ngày xưa các chuyên gia ở Trung Quốc và cả quốc tế đều tin rằng không có dấu hiệu của con người trong sa mạc Taklamakan. Nhưng Sven Hedin đã tìm thấy rất nhiều tàn tích về nhà cửa còn sót lại, chứng tỏ đây đã từng tồn tại sự sống. Chưa hết, một nhà thám hiểm khác là Urel Stein cũng đã tìm thấy dấu tích của 18 ngôi nhà và đền thờ. Ông còn tìm thấy rất nhiều tài liệu của thời Hán và Đường khi thực hiện hành trình khám phá con đường tơ lụa trong hai tuần của mình. Đến năm 1900, Sven Hedin lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá Staklamakan. Công sức của Hedin đã được đền đáp khi ông phát hiện được dấu tích của thành cổ lâu lan bị chôn vùi dưới lớp cát dày của sa mạc. Theo ghi chép thành cổ Lâu Lan là kinh đô của phương quốc Lâu Lan, có từ rất lâu trước khi thị trấn Dandan Oilit hình thành. Do đó, có phát hiện khảo cổ học của các nhà thám hiểm trên là những sự kiện khảo cổ quan trọng của vùng Tân cư chứ dừng lại ở đó, vào năm 1910, một ngôi mộ cổ gần suối, cách nơi phát hiện thành cổ Lâu Lan 175 km, được một người dân địa phương phát hiện. Ngôi mộ được xây dựng bởi 100 cây gỗ dựng đứng trong một đụn cát đây cũng được coi là một bí ẩn thú vị của vùng đất này. 3.2 Những xác ướp được tìm thấy vẫn còn là bí ẩn. Các xác ướp lần lượt được tìm thấy. Năm 1979, người ta đã tìm thấy một xác ướp phụ nữ với niên đại khoảng 4.000 năm gần khu vực Lâu Lan. Người ta đã đặt tên cho xác ướp này là Người đẹp Lâu Lan. Năm 1988, các nhà khảo cổ Trung Quốc và Đại học Pennsylvania, Mỹ đã tìm thấy một xác ướp mới. Họ đặt tên là người đàn ông Chechen tại lòng hồ Tarim. Đến nay đã có hơn 100 xác ướp được tìm thấy tại khu vực này. Một số xác ướp được bảo tàng ô lỗ mộc tề ở khu vực tự trị Tân Cương lưu giữ. Nhờ khí hậu khô nóng và sa mạc mà các xác ướp ở đây được bảo quản rất tốt và còn khá nguyên vẹn. Các chuyên gia cho rằng xác ướp người đẹp lâu lan hay công chúa Siohe gây chú ý hơn nhiều xác ướp khác bởi có mái tóc dài đến vai, xương gò má cao, mũi cao, vân vân. Các đặc điểm này không hề giống với đặc điểm của người Trung Quốc thời xưa. Còn xác ướp người đàn ông Tren Tren lại có mái tóc màu nâu đỏ, dài và xoăn. Xét về trang phục thì người đàn ông Tren Tren lại mặc các sản phẩm có nguồn gốc từ châu Âu. Trước những phát hiện này, các chuyên gia đã rất cố gắng để tìm ra nguồn gốc của những xác ướp trên. Nhưng đến nay, đây vẫn là một ẩn số mà chưa ai có thể lý giải được. Các chuyên gia vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Với các xác ướp giống như người châu Âu này đã khiến giáo sư khảo cổ Victor Mayer ở Đại học Pennsylvania hết sức ngạc nhiên và tò mò. Do đó, vào năm 1993, ông đã quay lại Trung Quốc để thu thập các mẫu ADN. Kết quả từ các xét nghiệm ADN đã củng cố thêm giả thiết cho Fitzgerald. Ông càng khẳng định các xác ướp này mang bộ gen của người châu Âu. Bên cạnh đó, các sách cổ Trung Quốc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cũng có đề cập đến các nhóm người nước ngoài đến đây định cư. Những nhóm người định cư da trắng được gọi là Pai, Zuezi và Tocharan. Nhưng đó vẫn chỉ là giả thuyết vì vẫn chưa có giải thích nào đáng tin cậy về lý do tại sao những người này lại xuất hiện ở đây. Đến tận ngày nay, các chuyên gia vẫn chưa thể giải mã được nguồn gốc chính xác của những xác ướp này được tìm thấy tại Tarim và họ cũng đang tìm kiếm đáp án cho câu hỏi vì sao những người này lại lưu lạc đến thung lũng Tarim. Những phát hiện khảo cổ được tìm thấy cùng nhiều câu chuyện huyền bí về Taklamakan đến nay vẫn là một ẩn số thách thức các nhà khoa học và giới khảo cổ. Trong tương lai, chắc chắn họ vẫn sẽ tích cực tìm kiếm câu trả lời thích đáng và giải tỏa nhiều bí ẩn của vùng đất này lời đồn đoán về kho báu ẩn chứa bên dưới lớp các sa mạc. Theo như truyền thuyết về sa mạc Taklamakan, người ta tin rằng dưới lớp các sa mạc chứa đựng một lượng kho báu lớn. Mặt khác, các dấu tích về vương quốc lâu lan còn sót lại thì có thể nguồn kho báu quý giá của vương quốc này đã bị chôn vùi theo tòa thành. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những suy đoán vì chưa tìm thấy bất cứ ghi chép nào về kho báu mà mọi người đồn đoán. Bên cạnh đó, các nhà khoa học vẫn miệt mài khám phá bí mật của sa mạc Taklamakan. Vậy có khi nào trong tương lai, những lời đồn đoán về kho báu ở đây sẽ trở thành sự thật? 4. Vì sao sa mạc Taklamakan giàu nước ngầm nhưng không thể khai thác? Nhờ các thiết bị phân tích, các nhà khoa học đã có phát hiện thú vị về Taklamakan. Đó là tại đây rất giàu nước ngầm. Dưới sa mạc có diện tích rộng lớn này, lượng nước ngầm lên tới 228.000 tỷ mét khối nước ngọt. Nếu lượng nước này được khai thác thì môi trường sống ở sa mạc sẽ được cải thiện. Nước sẽ giúp cây cối có thể sinh trưởng và phát triển trên sa mạc và có thể nơi này sẽ biến thành ốc đảo. Tuy nhiên, giả thuyết trên khó mà thực hiện vì trên thực tế không thể khai thác được nước ngầm của Staklamakan vì rất nhiều lý do. 4.1 Tình trạng nước bốc hơi quá nhanh trên sa mạc Sa mạc Taklamakan có khí hậu cực khô hạn với nhiệt độ ban ngày và mùa hè có thể lên đến 50 độ C. Chính đặc điểm này đã khiến sa mạc không thể giữ được nước trên bề mặt khi nước ở đây bốc hơi nhanh gấp 34 lần so với bình thường. Với nhiệt độ cao cùng việc không thể giữ lại nước khiến thảm thực vật ở đây không có cơ hội sống sót. Do đó, dù có khai thác được nước ngầm ở đây, cũng không thể khiến vùng đất này có sức sống như mong đợi. 4.2 khai thác nước ngầm ảnh hưởng đến cấu trúc sa mạc. Sa mạc Taklamakan có cấu trúc rất lỏng lẻo, nếu cứ cố gắng khai thác mạch nước ngầm bên dưới có thể khiến bề mặt sa mạc sụp đổ. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái đang tồn tại trong khu vực này. Bên cạnh đó, còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến những vùng đất đai xung quanh sa mạc. Mặt khác, trong quá trình khai thác, con người có thể gặp nhiều nguy hiểm nếu chẳng may bề mặt sa mạc sụp đổ đây cũng là lý do chính mà kế hoạch khai thác nước ngầm tại sa mạc Taklamakan vẫn chỉ là ý tưởng mà không thể tiến hành. 4.3 Công nghệ khai thác nước ngầm còn hạn chế Sự phân bố của mạch nước ngầm trong sa mạc Taklamakan không đồng đều và các công nghệ khai thác nước ngầm hiện nay còn nhiều hạn chế. Do đó, muốn khai thác được nước bên dưới, chúng ta cần phải có công nghệ mới để có thể kịp thời khắc phục các khó khăn trong quá trình khai thác. Bên cạnh đó, Trải qua hàng thế kỷ tồn tại và tích lũy, số lượng vi khuẩn trong nguồn nước ngầm có thể rất lớn. Nếu có thể khai thác được nước ở đây, có người tiến hành phân tích và xử lý qua nhiều quy trình mới có thể sử dụng được. Các công đoạn này khá phức tạp và chi phí tiến hành chắc chắn cũng không nhỏ. Do đó, việc khai thác nước ngầm ở đây hầu như không mang lại lợi ích gì cho con người. Đến nay, sa mạc Taklamakan vẫn chứa nhiều bí mật mà giới khảo cổ và giới khoa học đang muốn khám phá các ẩn số về nguồn gốc, những xác ướp cùng tàn tích về phương quốc lâu la vẫn còn là những ẩn số khiến con người tò mò. Có thể trong tương lai gần, những bí ẩn tưởng chừng bị chôn vùi mãi mãi như lớp cát sa mạc kia sẽ được giải đáp một cách trọn vẹn.